Nam mô Phật Hùng Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị và các bạn, trong kinh Đức Phật dạy, cúng dường cho 100 người ác ăn không bằng cúng dường cho một người thiện ăn, cúng dường cho một ngàn người thiện ăn không bằng cúng dường cho một người chỉ mũ giới ăn, cúng dường cho một vạn người chỉ mũ giới ăn không bằng cúng dường cho một vị thánh tu đàng hoàn ăn. Bởi vậy cho nên, cúng dường cho một vị xuất gia tu hành chân thật được phước báu vô lượng, hiểu được công đức phước báo của việc cúng dường chúng tăng tu hành thanh tịnh. Hôm nay ngày 15 tháng 3 năm nhâm dần, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022, nhân dòng tháng 3, câu lạc bộ quốc Vàng Tập Tu Lục Hòa đại diện cho các Phật tử cùng nhân dân sắm sửa vật thực trai nghi, cúng dường trên chư tôn Đức Tăng Ni. Thể theo sự thỉnh cầu của các quý Phật tử, chư tôn Đức Tăng Ni đã khất thực, thọ nhận phần vật phẩm, vật phẩm cúng dường của quý Phật tử và và nhân dân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 chúng con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni đệ tử chúng con được sự hướng dẫn và phân công cắt cử của cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Hôm nay xin đại diện cho các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Mật Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng cùng các Phật tử nhân dân thập phương có duyên sự xin được đầu hành đảnh lễ dâng lời tác bạch Chúng con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử chúng con được học hiểu lời Phật dạy chư tăng xuất gia tu hành đầu đà hạnh đầu đà là những bậc cao quý là phước điền của chư thiên và nhân loại cúng dường cho các vị ấy sẽ được phước quả vô lượng khiến nhiều đời nhiều kiếp được hạnh phúc an lạc bởi vậy với sự giác ngộ về nhân quả và sự chân thật trải nghiệm về phước quả khi cúng dường chư tăng kiến được lợi ích chuyển hóa gia đình hôm nay ngày rằm tháng 3 năm nhâm dần được sự cắt cử phân công của cô chủ nhiệm Phật tử chúng con xin đại diện Phật tử trong câu lạc bộ cúng dường nhân dân cúng cùng nhân dân Phật tử thập phương xin bệnh lễ đặt bát cúng dường trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni chúng con cầu thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni hoan hỷ chứng minh và làm thọ cho sự cúng dường của chúng con chúng con nguyện mang công đức từ sự tịnh kính cúng dường này hồi hướng về quả vô thượng bồ đề và hiện tại hồi hướng công đức phúc báu khiến được tiêu trừ nghiệp chướng tật bệnh được giảm trừ gia tăng tuổi thọ và hồi hướng nguyện cho chư vị chư thiên chư thần và các chúng sinh trong cõi tâm linh mà gia đình chúng con đã thỉnh mời được nương tựa tam bảo chưa tăng nghe học lời Phật dạy được an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình chúng con được bình an chúng con xin nguyện cầu chiến sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni được mạnh khỏe tu hành sớm vào thánh quả giữ gìn chánh pháp Phật chủ lâu dài ở thế gian và hoàng dương giáo pháp Phật lũ khổ cho chúng sinh làm bước để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 kính bạch trên sư phụ kính bạch hiện tiền chư tăng chứng minh kính thưa các quý phật tử các quý gia đình kính chủ hôm nay đại diện cho câu lạc bộ cúc vàng tập tu lục hòa cũng như nhân dân thập phương hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm nhâm dần chư tăng vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ sự cắt cử của đại tăng theo lời các bạch cúng dường trai viên phẩm thực của các tín chủ đại diện cho câu lạc bộ phúc vàng tập tu lục hòa cũng như nhân dân phật tử các quý phật tử được sự giáo dưỡng trên sư phụ mà giác ngộ được nhân quả hiểu được lợi ích của việc cúng dường đến chúng tăng thấy được lợi ích của phúc báu đem lại cho cuộc sống giúp cho chuyển hóa được nghiệp chướng khổ đau trong cuộc đời mà nay các tín chủ thành tâm nương tựa tam bảo nương tựa chúng tăng với tâm nguyện mong cầu được phúc báu phát sinh với bản thân cũng như với những chúng trong cõi tâm linh có duyên với các tín chủ mà thành tâm sáng sửa phẩm vật thiết lễ cúng dường tam bảo hiện tiền chúng tăng để hồi hướng tới các chúng chư thiên chư thần đang hộ trì cho các tín chủ cũng như các vong linh đã được các gia đình tín chủ bạch thỉnh về chùa có nhân duyên với các tín chủ nay chư tăng chúng con nương đức trên sư phụ khải bạch chư phật chứng minh cho các gia đình tín chủ tác phước cúng dường hồi hướng phước báu này tới các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bạch nguyện cho các chúng trong cõi tâm linh có duyên với các tín chủ phật tử được về trong pháp hội nương nơi phúc báu tu tập cúng dường của các tín chủ mà được tăng trưởng phước lành tội chướng ác nghiệp tiêu trừ nghe kinh nghe pháp mà xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước từ nay nương tựa vào tam bảo tu hành sớm được sinh vào cảnh giới an lành gặp chính pháp gặp bậc linh sư đại thiện hữu trí thức mà phát tâm bồ đề tinh tấn thực hành chính pháp cầu đạo vô thượng cũng lại nguyện cho các gia đình tín chủ cũng thường các phật tử trong câu lạc bộ quốc vàng tập tu lục vàng các nhân dân các quý nhân dân phật tử cúng dường ngày hôm nay được nương nhờ phúc bóng này mà tai ách tịch tập bệnh được tiêu trừ mạng vị được bình an gia đạo hưng long các sự cát tường chư tai tiêu diệt lần này cũng thỉnh chư tăng trong khi hỏi thực chính tâm chính quán chú nguyện đầy đủ phúc này tới các vong linh và các gia đình tín chủ các gia đình tín chủ đã có lời tác bạch trên sư phụ và chức tăng đã chứng minh và làm thọ cho rồi tất cả các tín chủ phật tử nhân dân cùng đảnh lễ phật chứng minh cho sa thu sa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 Kính thưa quý Phật tử, với sự chân thật cúng dường của các Phật tử đến tăng chúng chùa Ba Vàng, những bậc tu hành đang kết nối bước chân của chư Phật, thực hành phạm hạnh, mong rằng mọi sở nguyện thiện lành của quý Phật tử đều được thành tựu. Cũng từ gia đình này, nguyện cầu cho Phật Pháp còn mãi trường tồn ở khắp thế gian, để người người nhà nhà đều được an vui hạnh phúc. Chương trình Bạch Lễ đặt bát cúng dường rằm tháng 3 đến đây đã kết thúc xin tùy hình và tán thán các phật tử đã đại diện tham gia buổi sơ tác ngày hôm nay cũng như quý vị đã hướng tâm theo dõi chương trình kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc tinh tấn tu tập và được trở che dưới ánh sáng tự quang của mười phương chư phật kính thưa quý phật tử vào lúc 12 giờ vào lúc 20 giờ tối nay sẽ diễn ra trai đàn trần tế tháng 3 buổi lễ sẽ được phát trực tiếp trên các kênh YouTube một YouTube Chùa Ba Vàng hai YouTube Phạm Thị Yến Tâm Chiếu Hoàn toàn Facebook một Facebook chùa Ba Vàng hai Facebook thầy Thích Trúc Thái Minh ba Facebook câu lạc bộ Quốc Vàng Tập Tùng Lục Hòa bốn Facebook Phạm Thị Yến Tâm Chiếu Hoàn Quán website một website chùa Ba Vàng hai website phạm thị yến com kính mời quý phật tử cùng hướng tâm theo dõi nam mô phật cổ sư thích ca mâu ni